lộ mang tính chất đánh giá tức là nó gắn một ý nghĩa tiêu cực hoặc là tích cực của một người đối với người khác đối với sự vật sự kiện nó còn phản ánh sự cảm nhận của một người đối với một cái gì đó có thể phân biệt thái độ qua ba thành tố của nó đó là tình cảm hành vi và nhận thức chúng có mức độ ưu thế khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau con người luôn có sự nhất quán cân bằng giữa thái độ và thái độ thái độ và hành vi nhưng không phải lúc nào thái độ và hành vi cũng đi đôi với việc có thể thay đổi sự bất hòa này bằng ba cách, thay đổi thái độ, thay đổi hành vi và đưa ra lý lẽ để lập luận cho những hành vi và thái độ. Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một video để làm rõ cái khái niệm này. Thứ sau thì trong đó là một thôi. rồi, anh chỉ thế hơn thôi lát tụi sẽ tới dạ, em cảm ơn anh trao đổi với họ dạ, liên quan đến mày nó phải các bạn có buồn thì do chủ tịch quyết định không có hai cô đó có quyền thế nào đang thế nào rồi chồng con thế nào rồi mày cũng ổn cô làm gì vậy cho em xin lỗi ạ à, lỡ thôi cô làm nhiều quá đó liên quan gì ngay mày đi ra đi nhà vệ sinh ở đâu mày sao có sao không tôi không sao cảm ơn anh mà hôm nay anh cũng đi ứng tuyển chứ không thấp à đúng rồi nhưng mà học vấn của tôi không được cao chắc không được đâu tôi nghĩ với thái độ của anh chắc chắn anh sẽ cảm ơn cô thôi tôi đi làm việc của sáng giờ là cô lâu nó hai lần là bực mình ghê á tôi kể đi mẹ ơi mẹ vừa giỏi vừa tài năng mà mẹ chấp chi người ta đúng rồi ủa mà mày chưa gặp được thì bao giờ tao cũng chưa gặp bao giờ thôi mà mày đừng có lo vừa giỏi như mày thì cái chức chấm đó mà chắc chắn thuộc về tay mày rồi tất nhiên một thằng nhà quê như nó thì làm sao mà sánh lại với chị mày được thôi đi rồi kệ trễ Bây giờ hai bạn hãy cho tôi biết lý do tại sao tôi nhận hai bạn vào vị trí này. Chị ơi, em tốt nghiệp ờ, ở đại học nước ngoài này, em có kinh nghiệm này và em còn nhiều tài năng nữa nên chị hãy chọn em nhé. Còn ai? Em mặc dù không tốt nghiệp ở một trường tốt nhưng em sẽ cố gắng vào và đưa công ty lên. Được rồi, là có quyết định. Mừng. Em cảm ơn chị ạ. À. Rồi chị. A few moments later. Yeah. với cái bằng cấp này và kinh nghiệm của bạn thì tại sao bạn không ứng tuyển một cái vị trí cao hơn thực chất là cách đây 3 tháng thì em đã đi cái vị trí cao hơn đó là vị trí giám đốc nhưng mà do là em có một thái độ không tốt và bây giờ em đã nhận ra là nhận ra và thay đổi cái thái độ đấy và bây giờ em à, muốn bắt đầu lại từ đầu chỉ là một chức nhân viên thôi nhưng em có thể muốn là thể hiện hết tất cả khả năng của mình đã đã được học bạn có tự tin vào khả năng của mình ở vị trí này không? được phải uh, có thể mà có thể đi làm vào